là anh em bên nhau nào lái chi thương đau đời này bao nhiêu lâu, sao ông chết ta vì nhau Mới vì những ta nguyện thề mãi mãi không sai lời thề chuyện đời nào của riêng ai bao nhiêu bất bình ngang trái mau nóng cháy anh em ta bên nhau cùng vượt qua dù bao gian khó chẳng đôi thay lòng bao chờ ngày cũng xong có những lúc mỗi bước chân buồn chi chai anh em ta bên nhau con đường dài cùng dòng mau nóng sống không hài lòng vai kề vai chung một lòng là anh em bên nhau nào ngại chi thương đâu chuyện đời nào của riêng ai bao nhiêu bất bình ngang trái mau nóng cháy chung một dao nghe khi trái tim mở ra có những lúc sóng gió như gột ngã ta anh em ta bên nhau cùng vượt qua dù bao gian khó chẳng đôi thay lòng bao chờ ngài cũng sống có những lúc mỗi bước chân buồn chi trai anh em ta bên nhau con đường dài cùng dòng máu nóng sống không hài lòng vai kề vai chung một lòng nào ngại chi thương đau cuộc đời này bao nhiêu lâu sống chết ta vì nhau mới nghĩ nhân ta nguyện thề mãi mãi không sai lời thề chuyện đời nào của riêng ai bao nhiêu bất bình ngang trái mau nông cháy chung một là người bạn chỉ cốt bao năm lòng ta thấu được những gì người thắm tư cuộc đời này dẫu có gian nan ta không màn chỉ qua từng năm tháng ngày là ngày thấp thoáng trôi đi làm sao chống tan ly rượu nồng bên ai tình anh em vượt qua bão gió còn vẹn nguyên khắc sâu xa nơi bình minh nơi nào đó chúng ta vẫn tin bước chung đường mai vương đêm những khát vọng vì ngày mai đón chờ chúng ta người anh em khẳng ghi muôn đời này không phai dù sinh ra nơi khác mấy khi ông trời ban số phận này giống nhau ta đời ai đâu về quay về nơi chốn xưa trần gian bao cây đắng vững tin khi lời danh có những khi tăng trầm chung đường đi lối về mãi mãi là tình anh em đoạn đường dài dấu có nghi nan vượt qua số phận phiêu bạt cùng nhân gian người cùng mình bước đến vinh quang trong gãy lời dành mong ngày tươi sáng thời nguyện dù có lúc ly tan ngày mai có hay cuộc đời dày thênh thang tình anh em vẹn nguyện chưa trao chẳng ngày nào phai tàn hãy dang rộng cánh tay vươn xa nơi